Đặc biệt cái chỗ là từ một chiếc điện thoại bằng titan, vỏ bằng titan và ở phía sau là da bê thì chiếc điện thoại mà Kỳ Lan nói vô cùng đặc biệt đó chính là một chiếc điện thoại bằng vàng nguyên khối. Toàn bộ thân vỏ là titan này được thay thế hoàn toàn là vàng nguyên khối đúc ra AU750. Tất cả những cái vỏ bên ngoài phím bấm những con ốc tất cả chi tiết đều được làm từ vàng nguyên khối vô cùng chất lượng công nghệ nén vàng chuẩn châu Âu vàng y đúc ra AO750 vàng bóng sáng hội chuẩn màu giữ vững và vô cùng sáng bóng đẹp cái sản phẩm này là kỹ năng thực hiện cho độc quyền độc quyền cho khách hàng à, độc quyền ở đây là gì ạ là khách hàng yêu cầu là thay toàn bộ cái phần da này thành vàng hết